Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng soi kèo nha anh em Thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em một cái trận đấu tại giải uh, Bundesliga nha Trận đấu giữa Bochum với Dortmund Thì cái trận này được diễn ra vào lúc 1 giờ 30 khuya ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nha anh em đó thì trước khi mà nhận định phân tích về cái trận đấu này thì anh em đừng có quên là để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên là cái kênh Tiếng Bóng Đá này đó, ờ, thứ hai là kênh tiếng số kèo thì tiếng cũng có chia sẻ với anh em ấy là là tiếng đang có mục tiêu là đẩy cái kênh tiếng bóng đá này từ ờ, cái thời điểm hiện tại cho đến tháng 5 là lên được 1k 50 lượt người theo dõi ấy đó còn riêng tại cái kênh tiếng số kèo sẽ lên được ờ, từ 2.000 đến 2.500 người theo dõi ấy. thì mong là anh em ủng hộ tiếng trong cái thời gian này nhé à, thì tiếng cũng sẽ cảm ơn anh em à, bằng cái cách là anh em cứ để lại một cái bình luận về cái tỷ số cuối cùng của à, các trận đấu mà tiếng lên video ấy tiếng sẽ đưa ra những cái à, Ờ, phần thưởng cho những anh em nào mà dự đoán nhanh nhất và sớm nhất đó và chuẩn chuẩn xác nhất thì tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là từ 500k cho đến 1 triệu tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em anh em nên nhớ là mỗi cái video mà tiến đăng lên thì tiến đều có những phần quà dành cho anh em nhé ok thì quay trở lại với cái video lần này tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em trận đấu giữa bochum với dortmund này thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo những cái đó đưa ra trước nha đây anh em thì uh, Nhìn vào màn hình anh em có thể thấy là hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo đó chính là đội khách Dortmund chấp đội chủ nhà Bo Chum với mức chấp là 1.25 à, cho mã cả chặn và chấp 0.5 ngay trong hiệp 1 luôn em. Đó còn về mã kèo phạt góc ở trong trận đấu này đó chính là Dortmund chấp Bo Chum với mức là chấp 2 góc cả chặn này đó và chấp 0.75 góc ngay trong hiệp 1. Còn về tại xỉu góc đó trình 9.5 cho mã cả chặn và 4.5 cho mã kèo à, tại xỉu góc hiệp 1 nhé à, và hiện tại cái à, trận đấu này cũng đã có mã kèo thẻ phạt cho anh em chơi nha anh em đó ở uh, mức kèo thẻ phạt cả trận là Dortmund uh, sẽ được chủ nhà Bochum chấp ngược lại với mức chấp là 0.25 cùng với mã tài xỉu thẻ trận đấu này là 4.5 nha anh em Ok thì uh, như tiến đã cũng đã nói ở nhiều video mà tiến đăng lên rồi à, đây là những cái mã kèo mà như tiến đã soạn sẵn để đưa lên những cái bản mình những cái mã kèo mà nó chuẩn nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và dễ tham khảo ấy tiến cũng không có tiện để đưa những cái uh, uh, mã kèo từ những cái trang uh, mà mà như ở những video trước lên nữa vì chắc chắn là sẽ bị YouTube nó đánh cái chính sách đó anh em nó vi phạm cái chính sách của nó nó sẽ khóa đi những cái video của tiến là anh em sẽ không tìm được những video để anh em soi kèo nữa đấy thì những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi ấy đó muốn có nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ với Tiến đi chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví Momo thì chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi anh em muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó muốn chơi được nhiều mã kèo không bị mất lãi mất phí thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có ghim ở trong phía dưới màn hình này nè anh em thấy con trụ của Tiến đang lết không đấy thì uh, thứ hai là anh em có thể liên hệ với Tiến qua bốn cái nền tảng khác nữa ở dưới phần mô tả video ấy thì mỗi cái video tiến đều để những cái thông tin chính thức của mình ở dưới phần mô tả như là Facebook cá nhân, Telegram, fanpage cùng với TikTok. Đó anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong bốn cái nền tảng này hoặc là liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 anh em nhớ nhé. Vì hiện tại Tiến đang bị giả mạo trên nhiều nền tảng đấy cho nên anh em muốn liên hệ trực tiếp qua Tiến chỉ liên hệ những cái thông tin mà Tiến ghim ở dưới phần mô tả thôi anh em nhớ nha. Ok thì à, thật sự mà anh em cần có một trang chơi cũng như muốn vào nhóm của Tiến để lấy kèo miễn phí để chơi ấy thì uh, như tiến đã nói chỉ cần đủ điều kiện thôi có số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online hoặc là có sử dụng ví momo đó chỉ như thế thôi anh em cứ liên hệ với tiến nếu như mà anh em tin tưởng tiến sẽ giúp đỡ anh em nó hướng dẫn một cái chuyên dây hướng dẫn đăng ký hướng dẫn bọc kèo này nọ rồi uh, sẽ cho anh em vào nhóm lấy những cái mã kèo mà chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn cho anh em có thể kiếm cơm gạo để anh em uh, uh, vào bờ này đó ok thì uh, cần thì cứ liên hệ với tiến nhé à, quay lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại đó trước khi mà đưa ra những cái sự nhận định hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về phân tích cũng như nhận định uh, về cái cặp đấu này trước nha sau đó sẽ đưa những cái sự lựa chọn hợp lý nhất để cho anh em có thể uh, kiếm cơm gạo từ cái uh, các cái mã kèo ở cái trận đấu này đây anh em thì hiện tại nhìn vào màn hình anh em có thấy đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đây chủ nhà Bochum sẽ ra sân với sơ đồ 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là thằng Hotman này và cái bộ ba hậu công cho Hotman đó chính là uh, à, Energy cùng với uh, Toro và Asano đó uh, còn về đội khách Dortmund sẽ ra sân với cái sơ đồ 433 cái bộ ba của Dortmund ở trận đấu này đó chính là Malen cùng với Haller uh, và Adeyemi và cái bộ ba hậu công cho cái bộ ba tấn công này đó chính là Boran này cùng với uh, Emre Can và Bellingham thì riêng về cái đội hình của Dortmund đó, thì điểm hiện tại thì tiến gắt kết cái thằng uh, uh, Bellingham anh em nó cái phong độ của nó cực kỳ tốt cũng như những cái pha mà mà tạo ra những cái đường chuyền để kiến tạo cho cái hàng công rất là hay luôn anh em đó thì nói chung đây cũng chỉ là cái sơ đồ mà dự kiến của cả hai thôi chưa chắc chắn uh, trong cái đội hình chính thức sẽ ra sân như thế này đâu nha anh em nên tiến sĩ nói sơ qua thôi cho anh em có thể tham khảo đó vì đây chỉ là những cái sơ đồ mà mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo mà thôi đấy thì nhìn qua về cái tình hình chấn thương của hai đội anh em có thể thấy là chủ nhà Bochum hiện tại thì nó đã có một cái đội hình mạnh nhất đó riêng hai cái trường hợp chấn thương đó chính là uh, thằng Foster này cùng với uh, ờ, uh, ờ, Lotterbach thì hai thằng này đã có thể quay trở lại trong cái cuộc đối đầu đêm nay đó và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào xảy ra còn về uh, đội khách Dortmund thì vẫn phải thiếu đi ba cái cầu thủ chấn thương đó chính là uh, Muner này cùng với Duran Villa đó và Moray còn riêng cái trường hợp của cái thằng uh, ờ, Lotterbach thì nó có thể ra săn trong cái trận đấu này đó do nó đã bình phục chấn thương Ok thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng của Bundesliga ở thời điểm hiện tại nha đây anh em đầu tiên là chủ nhà Bochum thì nó đang rất là gần với cái nhóm nguy hiểm đó nó đang xếp ở cái vị trí thứ 15 với uh, uh, 8 thắng 3 hòa 18 thất bại ghi được 32 bàn thắng thủng lưới 66 bàn đang có được 27 điểm sau 29 trận thì hiện tại nó chỉ hơn cái nhóm uh, mà đá lay-off để tranh cái sức trụ hạng đó chính là thằng Tutrap với ờ, hai điểm cách biệt mà thôi đó và uh, ờ, ship hơn cái thằng mà ở nhóm đèn đỏ nhóm nguy hiểm là trên Jonker 04 với ba điểm cách biệt mà thôi đấy cho nên với những gì mà mà uh, anh em có thể nhìn thấy trên cái cục diện bảng xếp hạng hiện tại ấy thì thằng Bộ Chum đang rất gần với cái nhóm gớt hạng đó chắc chắn là cuộc đối đầu này khi mà nó phải đối đầu với Dortmund dù cho được thi đấu trên sân nhà chắc chắn cũng là một cuộc đầy khó khăn đối với Bộ Chum luôn em đấy nói chung anh em có thể thấy là là là uh, ờ, Bochum hiện tại nó chỉ cần uh, thua một trận thôi nếu như trận này nó mà có một thất bại trước Dortmund thì chắc chắn là cái nguy cơ để nó gớt hạng mùa giải năm nay cũng rất là cao đúng không anh em đó vì trên cơ chỉ cần thắng một trận nó cũng đã có 27 điểm đó 27 điểm mà hiệu số hiện tại nó có số bàn thua ít hơn Bochum cho nên chắc chắn là nếu như mà chung cơ thắng ở trận đấu sau mà bo chum lại thua ở trận đấu này cùng với việc Turat cũng sẽ giành chiến thắng thì hai này nó là sẽ lập tức đẩy thằng chum xuống vị trí nhóm nguy hiểm ở vị trí thứ 17 ok cho anh em đấy thì tiếp theo anh em có thấy là Dortmund thì nó đang đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 60 điểm sau 29 vòng đấu 19 thắng 3 hòa và 7 thất bại ghi được 66 bàn thắng để thủng lưới 39 bàn nhìn chung thì hiện tại nó đang hơn cái thằng Bayern Munich với một điểm cách biệt nhưng mà chắc chắn giữa nó với cái thằng Bayern cùng với Union Berlin thì cả ba đội bóng này đều còn nguyên cái cơ hội để đua cái ngôi vô địch tại cái giải Bundesliga mùa này đúng không anh em khi mà phía trước đột còn đến 7 vòng đấu nữa đấy còn 7 vòng đấu nhưng mà hiện tại cái khoảng cách của Dortmund chỉ hơn cái đội nhì bảng là Bayern với một điểm cách biệt mà thôi cũng như hơn cái thằng Union Berlin ờ, Union Berlin này là 5 điểm cách biệt thôi chắc chắn là cái bảng xếp hạng Bundesliga ở cuối mùa giải này cực kỳ hấp dẫn trong những cái vòng đấu sắp tới luôn nha anh em đó và chắc chắn Dortmund nó sẽ không có lý do gì mà phải ờ, đánh rơi 3 điểm trong cái cuộc đối đầu với Bochum đêm nay khi mà nó đang gắt gần với cái ngôi vô địch tại Bundesliga mùa này đấy cho nên uh, chỉ nhìn qua cái bảng xếp hạng cũng như cái mã kèo chấp thôi thì tiến lại có phần nghiêng về Dortmund ở trận đấu này nhưng mà trước khi uh, tiến cùng anh em uh, đưa những sự lựa chọn là có nên uh, chọn cái thằng Dortmund trong trận cầu này không thì anh em hãy xem hết video để nghe hết những gì mà Tiến đã phân tích nha đó sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý hơn để cho anh em có thể kiếm cơm gạo nha đây tiếp theo thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua phong độ cũng như là là cái lịch sử đối đầu của hai đội này đầu tiên là Bochum thì anh em có thể thấy là sau khi mà nó trải qua cái chuỗi mà 5 trận thua liên tiếp đó trước trong cái giải uh, uh, cúp quốc gia Đức này cũng như là tại uh, Bundesliga thì nó đã có 5 cái trận thua liên tiếp thì anh em nhìn trong năm trận thua liên tiếp trước đó của nó đã có một cái trận thua 1-2 trước cái thằng Dortmund tại cái giải cúp quốc gia Đức nha anh em đấy thì sau đó nó đã có hút 4 trận thua liên tiếp tại Bundesliga và không có được bàn thắng nào luôn anh em và toàn thua với cách biệt từ hai bàn trở lên mà thôi đó thì sau khi trải qua cái chuỗi 5 trận thua liên tiếp này nó đã lấy lại được phong độ khi có được hai thắng một hòa ở ba vòng đấu tiếp theo đó và mang về được 7 điểm rất là quan trọng dành cho Bochum và cũng đã giúp cho đội bóng này uh, vươn lên được cái vị trí thứ 15 và tạm thời tránh xa cái nhóm nguy hiểm anh em chỉ là tạm thời thôi nhá đấy nhưng uh, không vừa được bao lâu thì sau 7 điểm kiếm được ở ba vòng đấu uh, khá là quan trọng đối với Bochum đặc biệt có được chiến thắng rất là quan trọng trước cái thằng Leipzig này cũng như là thắng uh, 2-0 cho thằng con này đó và đặc biệt là trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà của Ranford Ranford anh em cũng biết mùa giải này nó thi đấu trên sân nhà cực hay nha anh em đó nhưng hai trận gần đây nhất thì nó lại để thua cái thằng uh, Stuttgart à, với tỷ số 23 cũng như là hôm 1-5 trước Wolbert hai trận thua này là được thi đấu trên sân nhà của Bochum luôn đó thì với cái việc mà thua liên tiếp hai trận đấu trên sân nhà chắc chắn cũng ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều với các cái đội chủ sân của Bochum đấy nhưng ở trận đấu này lại phải đón tiếp cái đội đầu bảng tại Bundesliga cũng như là đang khát vọng lên cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay đó chính là Dortmund thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ chồng chắc lên cái thằng Bochum à, vào cái trận đối đầu điểm này đúng không anh em đây thì nhìn qua đội khách đến Moon anh em có thể thấy được là nó có được 5 chiến thắng hai hòa và chỉ phải nhận 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó nhưng mà ba cái uh, uh, ba cái trận thất bại của nó anh em thì đều thua trước cái ông lớn của châu Âu thôi kiểu như thua 0-2 trước Chelsea tại uh, cúp C1 châu Âu này cũng như là thua 2-4 trước Bayern đó tại Bundesliga này đó và mới đây nhất là cái trận thua 0-2 trước cái thằng Leipzig tại cúp quốc gia Đức nha anh em đấy thì ờ, cũng vì thằng đốc Dortmund này nó đã bị loại khỏi cái giải cúp quốc gia Đức nên hiện tại cái mục tiêu của nó chỉ là cạnh tranh tại cái ngô vương Bundesliga mà thôi nó chả còn cái mục tiêu nào phía trước hết đó chắc chắn là là, là mọi cái nguồn lực nó sẽ tập trung toàn lực cho cho cái uh, uh, ngôi vương tại cái giải Bundesliga ở mùa giải năm nay đúng không anh em Đấy, thì sau khi mà nhận thất bại không hai trước Leipzig và bị loại khỏi cái giải cúp quốc gia Đức thì nó đã kiếm được uh, 7 điểm liên tiếp ở ba vòng đấu gần nhất tại Bundesliga mới đây đó với hai thắng và một một trận hòa trận hòa ba đều trước ờ, Stuttgart ngay trên sân khách cũng như là hai trận thắng sân nhà trận thắng 2-1 rất là quan trọng trước cái thằng Union Berlin đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Dortmund đó cũng như là chiến thắng mới đây 4-0 trên sân nhà trước Frankfurt đấy thì với phong độ cực tốt này đó tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội bóng để đưa những sự lựa chọn nó tốt hơn nữa nha đây anh em thì nhìn chung trên sân nhà hàng Bo Chum nó chỉ có đúng một chiến thắng và phải nhận đến 5 thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất uh, được thi đấu trên sân nhà tại giải cúp quốc gia Đức cũng như là tại Bundesliga. Đấy thì như Tiến đã nói anh em nhìn kỹ thêm thì có thể thấy là nó cũng đã vừa bị cái thằng Dortmund loại vào cái uh, ngày 9 tháng 2 này tại cái giải cúp quốc gia Đức đó với tỷ số là 1-2 còn nhìn qua đội khách uh, Dortmund thì cái thành tích sân khách của nó cũng không được tốt cho lắm nha anh em khi mà nó chỉ có đúng một cái trận thắng 1-0 trước Hoffenheim hồi tháng 2 mà thôi đó tiếp theo đó nó đã trải qua cái chuỗi là 5 trận không biết mùi chiến thắng trên sân khách luôn đó với hai trận hòa và ba thất bại thì ờ, với cái phong độ của hai đội thì nhìn chung về phong độ sân nhà của Bochum thì cực kỳ tệ ở 6 trận gần đây cũng như là phong độ của Dortmund được thi đấu trên sân khách cũng vô cùng tệ ở 6 vòng đấu gần đây luôn nhưng mà xét về cái đẳng cấp cũng như về cái thực lực của hai đội đó và cái mong muốn mà lên cái ngôi vô địch của Dortmund ở mùa giải năm nay chắc chắn là sẽ uh, dễ dàng đánh bại Bochum để mang về những cái điểm số mà nó tối ưu nhất đó để có thể uh, uh, tiếp tục cái cuộc đua ngôi vương của mình đúng không anh em đấy thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội có thể thấy rõ này đây à, thì ở mùa giải năm nay ở trận lượt đi ở trận lượt đi thì Dortmund cũng đã giành chiến thắng trước cái thằng Bochum với tỷ số là 3-0 ngay trên sân nhà của Dortmund đấy còn quay trở lại với cúp quốc gia Đức thì Dortmund cũng đã thắng Bochum à, ờ, với tỷ số 2-1 ngay sân nhà của Bochum nói chung ở mùa giải này đã có hai cuộc đối đầu chạm trán giữa hai đội đó chính là tại giải cúp quốc gia Đức cũng như tại lượt đi Bundesliga thì Dortmund đều giành chiến thắng và à, với tỷ số tổng hai cái là là 5-1 nha anh em đó và trận nào cũng có số bàn thắng tổng là 3 trở lên còn về mùa giải trước, mùa giải trước thì Bochum cũng làm khá tốt khi mà lượt đi ngay trên sân nhà Bochum đã cầm hòa được Dortmund tỷ số một điều này. Đó đến lượt về thì Bochum lại thắng Dortmund với tỷ số gượt đuổi là 4-3. Đó hai cái trận đấu cực kỳ hấp dẫn ở mùa giải trước nha anh em. Đấy, còn riêng tại cái mùa giải năm nay thì Dortmund đã à, thay đổi một bộ, bộ mặt khác hoàn toàn và với cái à, phong độ cũng như cái lối chơi của cái đội hình nó chuẩn chu hơn cũng như là cái cái lối chơi nó gắn kết hơn đó cũng giúp cho đội bóng này đang rất là gần đến cái ngôi vương của Bundesliga mùa giải năm nay thì nhìn chung uh, Dortmund đã có được hai cuộc chạm trán với Bochum ở uh, hai trận đấu gần đây nhất trong cái mùa giải này thì Dortmund đều giành chiến thắng đó và trận đấu này cũng sẽ không ngoại lệ nha anh em khi mà Dortmund nó lại đang rất là gần với cái ngôi vô địch nữa đó mà phía trước chỉ còn có 6 vòng 6 7 vòng đấu nữa thôi chắc chắn là Dortmund nó sẽ không có bỏ lỡ cơ hội khi mà phải đối đầu với một Bochum đang sa sút phong độ cực kỳ cao ở cái mùa giải năm nay đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái uh, một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây thì 9 trên 10 chặng hai đội đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên cũng như cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó nhưng đặc biệt khi mà hai đội này đối đầu với nhau thì thường ít xảy ra va chạm lắm nha anh em đó dù coi những những cái pha mà mà mà à, va chạm với nhau cũng là ở mức tầm trung thôi đó nó sẽ không dẫn đến nhiều thẻ phạt đó và 9 trên 10 trận anh em có thấy này cả đội đều có dưới 4.5 thẻ thì với những cái thông số này thì tiến lại có các mã kèo có thể cho anh em đầu tư trong cái trận đấu này như sau nếu như mà anh em học mã trùng máu thì anh em có thể đầu tư theo luôn tiến nhé còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy kết thì vào thôi còn không thôi anh em không có gì mà phải nặng lời với nhau trong những cái video mà tiến lên cho anh em hết nhá đó ok thì đầu tiên đây mã kèo đầu tiên mà tiến cho anh em trong cái trận đấu này đó chính là cái mã uh, Dortmund chấp 1.25 tiến cực kỳ kết cái mã kèo này luôn anh em đó thứ hai thứ hai là anh em có thể vào thêm vào mạnh cho tiếng đó chính là mã kèo rồi mã kèo tài 3.25 cả chặn này đó tiếp theo nữa anh em có thể đầu tư thêm cho tiếng mã kèo đó chính là cả hai đội ghi bàn anh em nhớ nhé anh em nhớ là nghe những gì tiếng nói nó mã kèo thứ ba là cả hai đội cùng ghi bàn hiện tại tiếng không có đưa mã kèo đó lên cái bảng này nhưng mà chắc chắn trên trang sẽ có cái mã kèo đó cho anh em chơi và bên ngoài qua thầu qua cò nó sẽ không có đâu anh em cho nên nếu như mà anh em chỉ muốn chơi được mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn cùng với hai cái mã kèo mà tiếng đưa ra đó chính là Dortmund chấp 1.25 cả chặn và tài 3.25 cả chặn với một cái tỷ lệ ăn cao không bị mất lãi mất phí thì tốt nhất anh em nên chơi trên trang nhá đấy còn cái việc mà đã chơi trên trang tiếng nhắc lại một lần nữa nếu như anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ mạnh dạng trực tiếp liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em tạo một cái trang tài khoản trên trang nó nó chuẩn chu nhất đó để cho anh em có thể chơi có thể cá cược trên cái trang đó cũng như là cái tỷ lệ nạp rút cực nhanh mà nó bảo mật là an toàn đó anh em đó chỉ cần đủ điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến số zalo tiến đã nói từ đầu video rồi 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link facebook tele hay là fanpage cùng với tiktok tiếng ghim ở dưới phần mô tả trong video này đấy ok thì anh em hợp máu thì có thể vào luôn nhé còn không muốn lấy những mã kèo chữ nhất thì trước giờ bóng đăng Tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn khi mà nắm bắt được cái sơ đồ ra sân của hai đội biết được câu lối chơi của hai đội đấy lúc đó những mã kèo mà Tiến đưa lại lên trên nhóm nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều cho nên anh em cứ uh, liên hệ với Tiến đi đủ điều kiện thì Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em tạo một trang chơi tạo một cái tài khoản đó hướng dẫn anh em đặt kèo vào kèo sôi kèo cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm để lấy những cái món kèo chuẩn nhất trước giờ bóng lăn luôn ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em anh em thấy nhận định của tiến hay hợp ả hợp ý với anh em ấy thì anh em nhớ để lại cho tiến một cái like ở trong cái video này cũng như bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu này Tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà nhanh, nhanh nhất và sớm nhất để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt mà cái hình thức là chuyển khoản online nhé Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây đấy anh em cũng đừng có quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cùng với cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá này luôn nha anh em ok thì uh, tiến cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ tiến trong thời gian qua đó và tiến cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình trong cuộc sống này và cũng chúc cho anh em uh, uh, toàn thắng ở những mã kèo sắp tới cũng như là thắng lớn ở cái mã kèo mà tiến vừa mới đưa lên cho anh em giữa trận đấu vừa, giữa bôi chung với thằng Dortmund nhé Ok uh, và tiến cũng uh, tập biệt anh em từ cái video này nhé uh, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo tiến sẽ cố gắng lên thêm tranh thủ cho anh em những trận đấu muộn vào đêm nay đó để cho anh em có những mã kèo nó nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ tí nhé